thứ nhất lý thuyết này hệ thức lượng vs này thầy nếu x1 x2 là nghiệm của phương trình ax bình cộng bx cộng c bằng 0 a khác 0 các em nhớ nhá x1 x2 là nghiệm của phương trình vậy để sử dụng được định lý vs này này thì delta của thầy phải lớn hơn bằng không đúng không em vì phải delta lớn bằng không thì phương trình mới có hai nghiệm x1 và x x2 các em rất chú ý cho thầy nhá là để sử dụng được hệ thức vs này này thì delta của thầy phải lớn bằng không tức là x1 x2 này này phải có x1 x2 tức là delta phải lớn bằng không thì x1 cộng x2 có thể bằng trừ b trên a và x1 nhân x2 có thể thì bằng c trên trên a b là hệ số đi với x c là hệ số tự do còn a là hệ số đi với x bình hiểu chưa nào các em đó tiếp theo tiếp theo có thể như sau ứng dụng hệ thức vét hệ thức vét có những ứng dụng gì thì thứ nhất nếu phương trình AX bình cộng b cộng C bằng 0 A khác không có thứ nhất này A cộng B cộng C bằng 0 tức là ba cái hệ số này này bằng 0 thì phương trình sẽ có nghĩa x1 bằng 1 và x2 bằng C trên trên A tức là các em nhớ thầy nhá ba hệ số này hệ số đi x bình này hệ số đi x này và hệ số tự do cộng lại mà bằng 0 thì nó sẽ có hai nghiệm là một và bằng C trên A